Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video Mình giới thiệu cho tất cả các bạn một cái dụng cụ Để các bạn chơi bầu cua bịp Thì uh, Tết đến rồi Thì các bạn cũng tranh thủ mua những uh, cái món đồ này Về để dành Tết mình chơi ha Thì trên thị trường bây giờ nó giới thiệu rất là nhiều sản phẩm chơi bầu cua Như nước bôi, thuốc bôi Hoặc là cảm ứng gì đó ha Thì những cái đồ chơi đó Thầy thợ mới có khả năng chơi được Hoặc là những cái chỗ thì nó họ bán lừa đảo Nên là các bạn khi mua hàng thì cân nhắc trước khi mua ha để tránh cái trường hợp mà tiền mất tật mang ha thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái um, cách chơi bầu cua bịp hiệu quả đó là thứ nhất là các bạn phải bỏ đồ của các bạn vào sầm của người ta nhưng mà mình phải bỏ đồ được vào thì mình các bạn mới chơi được ha tránh cái trường hợp các bạn cứ hỏi là đồ của người ta hộp của người ta dĩa của người ta thì sao mà chơi được thì cái đó là cực kỳ khó ha đây hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tô camera bầu cua đây cái này là tô meca ha thì ngoài những cái tô thì bên mình còn thùng bột cua thùng nhựa hay là những cái thau hoa thau kích cỡ nào mình có thể làm được các bạn cứ gửi cái mẫu lên mình sẽ làm theo cái mẫu đó cho các bạn nha đây thì hôm nay sẵn là khách nó đặt một cái tô này nên mình cũng làm cái video là mình giới thiệu cho tất cả các bạn đây là một cái tô này mẫu mã hình dáng mà khi mà làm xong á thì nó giống như thật 100% nha nên là khi mà mình bỏ vào sòng á thì uh, tránh cái trường hợp mà bị người ta nghi ngờ ha đây đây là cái tô đã được độ chế camera siêu nhỏ vào trong đây này. thì một bộ đi kèm của nó bao gồm cái tô này với một cái khiển và một cái màn hình để các bạn xem ha và một cái đế sạc thì cái tô này các bạn có thể chơi trong vòng khoảng được chừng 3 tới 4 tiếng hết pin thì các bạn cứ sạc pin vào cái này là sạc bệ từ khi mà các bạn sạc á thì các bạn cứ bỏ cắm chui sạc Samsung vào trong đây và đặt cái tô này lên thì tự động nó sẽ vào ha rất là đơn giản thôi đây hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem nhé đây này là dĩa của người ta hộp của người ta luôn ha mình chỉ bỏ được cái tô hoặc cái thùng cái thau gì vào các bạn có thể chơi được rồi mình cũng nói luôn cho các bạn cái cách thứ hai để các bạn chơi bầu cua hiệu quả là các bạn bỏ hộp bầu cua vào thì trong ba hộp này sẽ có một hộp gắn con chip chip siêu nhỏ nha còn hai cái hộp còn lại thì 5 năm khi vô sòng các bạn chỉ bỏ một hộp vào là các bạn có thể chơi được rồi ha nó báo rung cho các bạn biết chuẩn xác 100 phần trăm đây mình sẽ test cho các bạn xem cái tô nhé đây nó có hai cái này thì mình bấm nè đây ha hồi nãy mình lấy lộn cái remote của nó đây cái khiển nè các bạn bấm nè bầu nai với nai này ha cực kỳ đỏ nha mở nè bầu hai con nai tiếp tục mình lắc nè nè nai cua mở nè nai cua ha các bạn cứ thích lắc nhiều hay lắc ít hay lắc bao nhiêu lần thì đều ok hết nha nè gà nè còn hai con kia nó sát cái ấy quá mình không thấy thì mình thấy con nào mình đánh con đó ha ha đây đánh một mặt là cũng chết người ta rồi à, lắc nhiều lần lắc bao nhiêu lần cũng được luôn đây nai mờ quá hai con kia mờ quá mình không thấy nè mở nè đó lắc cho bạn xem bài bán này nhé nè các bạn thấy không cá bầu gà mở này đây ha hai con gà một con cá đây thì đối với những cái tô đây hoặc là những cái thau này thì mình cũng cần tới cái khiển này thôi ha còn khi mà các bạn chơi bằng những cái thùng này thì không cần cái khiển đó chỉ cần còn một cái màn hình là các bạn có thể chơi được rồi ha đây khi mà cái tô này mình ấp lại á thì nó tối quá nên mình chỉ cần đến cái khiển đèn này ha đây gà cá gà thì cái khiển này á thì khi mà các bạn bấm á thì nó mới sáng đèn còn khi mà các bạn ngưng tắt cái này rồi á thì nó sẽ không sáng đèn nữa ha nên các bạn cứ yên tâm ha nhiều người á họ sợ là khi mà vô sòng á mà bấm cái đó sáng quá thì khó chơi nhưng mà không có khi mà các bạn bấm á thì nó sáng nhưng mà mình nhả cái tay ra rồi thì là hết sáng ha thì đây là một cái thau cái tô camera bầu cua thì các bạn nào mà cần lấy á, thì cứ liên hệ cho mình qua hai số điện thoại một số điện thoại trên 0909 70 túi thì à, cơ sở của mình có hai cơ sở chính đó là ở bến xe miền Đông Sài Gòn và bến xe Mỹ Đình Hà Nội thì bạn nào mà gần cái cơ sở nào á thì các bạn có thể lên trực tiếp cơ sở đó để được test hàng xem hàng trực tiếp ha ok thì các bạn lấy về sử dụng còn không thì các bạn có thể lên tham khảo tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp bên cơ sở của mình thì ngoài những cái thao bầu cua hồ bầu cua thì mình còn tài xỉu sóc đĩa hoặc là những cái bản game hack trên điện thoại cho các bạn thuê quy luật game hoặc là máy đánh bài ha thì ờ, tất cả những cái dòng đồ chơi cờ bạc thì bên mình đều cung cấp cho các bạn ha thì cần gì thắc mắc cái gì thì các bạn cứ alo cho mình qua số điện thoại trên thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn tư vấn cho các bạn miễn phí ha thì ờ, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha